Flores mới, xương gum có chứa các hạt artisan cho hơi thở thơm mát hơn hẳn các loại xương gum thông thường.